tập 5 Là chàng Chàng chính là hậu nhân của sinh ca Cuối cùng cũng tìm thấy chàng rồi Cô nương cô sao vậy Có phải là ta làm đau cô nương không không sao đâu Không có chuyện gì cả Chắc là do tài ta thô ráp quá Nếu như cô nương không chê chỉ bằng ta giúp cô nương băng bó nhé Vậy làm phiền công tử rồi Đừng khách sáo Ta tên là Tiểu Duy Không biết nên xưng hô với công tử như thế nào Ta họ Dương Tên chỉ một chữ Anh Tỷ tỷ Sao tỷ lại chạy đến đây vậy Muội tìm tỷ nãy giờ lâu lắm rồi Công tử Cô nương Là công tử à Dân, vâng, thái tước Hai người Tỷ tỷ, người lúc trước giải dây cho mùi ở quán rượu chính là huynh ấy Thật là trùng hợp Lúc nãy tỷ gặp một tên côn đồ có ý xấu Cũng là do vị công tử này ra tay cứu giúp Đại ân đại đức của ân nhân với tỷ muội ta Tỷ muội ta thật sự không biết báo đáp thế nào Cô nương quá lời rồi Ta là một tướng sĩ canh giữ biên ải Bảo vệ bách tính là nhiệm vụ của ta Thì ra công tử cũng là người tòng quân Đúng vậy Tỷ tỷ, trời sắp tối rồi Nói chuyện ở đây không tiện lắm Chúng ta tìm nhà trọ rồi nói chuyện sau Hai vị cô nương Bây giờ ta đang ở trọ Đồng Giang ở Trấn Nam Tuy có hơi đơn sơ nhưng cũng rất sạch sẽ Tiền thuê phòng cũng rất rẻ Rẻ thì được, vậy thì tới đó đi để à, được không? Được Vậy làm phiền công tử rồi Việc nên làm mà Đi thôi Nào Tiểu Duy à, cô nương, mấy ngày này đi đường phải cẩn thận một chút Làm phiền công tử rồi Ta thấy hai vị cô nương không giống người ở quyện này Tại sao lại đến đây Cha mẹ của tỷ muội chúng ta đã qua đời hết rồi Lần này đến vốn là để tìm người thân Không ngờ người thân đã chuyển nhà rồi Tỷ muội chúng ta không nên nương tựa Bây giờ tiền trên người cũng đã hết Đành phải lưu lạc đến đây Biên trấn tuy nhỏ Nhưng là nơi rất phức tạp Hai vị lại là phụ nữ yếu đuối Chuyện gì cũng phải cẩn thận Cẩn thận gặp người xấu ức hiếp hai vị Công tử nhắc nhở đúng lắm Tỷ muội chúng ta sẽ cẩn thận Công tử Công tử đúng là người tốt nhất Trong số những người ta từng gặp Ta không phải là công tử gì đâu hai vị gọi ta là Dương Anh được rồi Sao có thể được Tỷ muội chúng ta không nên nương tựa Dinh dự được quen biết công tử Sau này còn phải nhờ công tử chiếu cố Đừng nói chiếu cố gì đó Gặp giữa đường là có duyên số Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra Vậy Tiểu Di xin cảm ơn công tử Đừng khách sáo như vậy Được rồi Vậy hai vị nghỉ ngơi sớm đi Ta về trước đây Có chuyện gì hãy đến tìm ta Thái trước Mùi tiễn công tử đi ờ. Tỷ à Tỷ nói thật đi Tỷ và huynh ấy có quan hệ gì Bọn tỷ lần đầu gặp mặt Có thể có quan hệ gì chứ Mùa đừng đoán bừa Mùa không đoán bừa Mùa nhìn thấy ánh mắt huynh ấy Không giống những người đàn ông khác Tỷ muốn giết huynh ấy Ăn tim huynh ấy Có đúng không Tỷ tỷ là yêu tinh Nhưng cũng không dễ dàng sát sinh Hơn nữa huynh ấy Cũng từng giúp tỷ Là một người lương thiện Mùa vốn không thích con người Nhưng huynh ấy là ngoại lệ Tỷ à, sắc mặt tỷ rất kém Kỳ quyết nguyện sắp đến Chúng ta mau đi tìm phu nhân đi Bây giờ tỷ sức lực không đủ Không tiện hành động Hay là đợi nghỉ ngơi vài hôm Rồi mới lên đường nghỉ ngơi sớm đi Đại dương tử Ngài đi đâu thế Hỏi nhiều làm gì Cứ việc ở trong phòng là được Đây chính là yêu vật ảo ảnh trong truyền thuyết đó sao Đại công tử Ngài đại hỷ Không ở cùng tân nương Chạy đến đây làm gì Đệ tử bây giờ một lòng tu luyện thuật trường sinh Không quyến luyến thế tục Thuật hắc ám của trưởng lão Có thể triệu hồi binh tướng địa ngục Đúng là vô cùng tuyệt vời Đệ tử bây giờ rất mong mỏi Không biết đệ tử khi nào mới có thể tu luyện thuật này Tu luyện pháp thuật Là mượn thần lực của đất trời từng bước theo tuần tự mới có thể không ngừng tăng lên. Nếu như quá nóng vội sẽ rất dễ rước họa vào thân. Đó là đại kỵ. Dân Dạo này đại dương hỉ nộ bất thường Lại còn cãi nhau với ta Nếu như huynh ấy muốn phế ta Lập tức người khác sẽ làm dương hậu Thật sự là ta khó nuốt nổi cục tức này lắm Cho nên dương hậu đến tìm ta là để Đại dương tử si mê pháp thuật Đại dương rất buồn Ta chỉ sợ có một ngày Đại dương sẽ vấy nó Lập người khác làm dương tử Dương hậu nói có khả năng Là nhị dương tử trịnh cát sao Chính là thằng con quan đó Cùng với mẹ Chẳng phải thứ tốt đẹp gì Ta đã muốn xử lý hậu quả này từ lâu rồi Bây giờ đã đến lúc rồi Dương hậu Làm như vậy Có phải hơi nôn nóng quá không Dương Hậu nghĩ xem Nếu như việc trừ trịnh cát Sẽ làm cho đại dương tức giận vô cùng Sợ là Dương Hậu sẽ rước quả vào thân đó Cho nên ta mới tìm tư đồ trưởng lão để bàn bạc Xem có kế sách gì an toàn mọi bề không Tốt nhất là làm cho bọn chúng Lặng lẽ biến mất Dương Hậu Làm như vậy có phải hơi dội không Ta thấy đại dương bây giờ Có ý lạnh nhạt với dương hậu Nếu như dương hậu diệt trừ nhị dương tử Còn cả tam dương tử, tứ dương tử thay thế nữa Dương hậu đến lúc đó Địa vị của dương hậu sẽ càng nguy hiểm hơn Ta thấy gì bằng chúng ta cố gắng nghĩ cách Để cho đại dương thích lại dương hậu Tư đồ Ngươi ăn nói khéo léo lắm Tìm ngươi để bàn bạc kế sách Chứ không phải bảo ngươi dạy dỗ ta Ngươi cho rằng Không có sự tiến bộ của ta Ngươi có thể có được địa vị ngày hôm nay sao Dương hậu bất giận Ân tình của Dương hậu ta sẽ khắc ghi trong lòng Cho nên để cẩn thận Chuyện gì ta cũng sẽ suy nghĩ chu toàn với Dương hậu Ngươi nghĩ cho ta thật sao Đương nhiên Cho nên để đại dương yêu mến Dương hậu lần nữa Đó không phải là gì tương lai chúng ta sau này Vì những chuyện buồn phiền này Dương Hậu đã gầy đi nhiều rồi Dương Hậu phải sống thật tốt Ta mới vui được chứ Dạ. Mẹ Cắt Nhi à. dạ. Mẹ Mẹ có chuyện tìm con sau, Mẹ muốn con hai mẹ đi Trung Nguyên một chuyến à? Đi Trung à? Nguyên à Tại sao ờ, Là thế này Cắt Nhi Ông ngoại của con Cũng chính là cha của mẹ Đã qua đời nhiều năm rồi Thân là con gái Mẹ vẫn chưa có cơ hội về quê thăm mộ Thời gian này Mẹ đêm đêm nhớ đến ông ngoại con Cho nên Mẹ muốn con thay mẹ về thăm quê Tiện thể con về đó thăm người nhà họ trịnh chúng ta Mẹ Sao đột nhiên mẹ lại muốn con đi Có phải là có chuyện gì giấu con không Có phải là Dương Hậu là uy hiếp mẹ à, không Không phải, không phải Không phải đâu cho dù có phải hay không Thì mẹ con mình cũng sẽ ở bên cạnh nhau Con sẽ không đi đâu hết Không được Con nhất định phải đi Mẹ Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Mẹ nói con biết đi được Mẹ sẽ nói cho con biết Nhưng con nhất định không được kích động Dương hậu Xưa nay không thích hai mẹ con chúng ta Bây giờ Càng sợ con sẽ cướp ngôi vị của đại dương tử Muốn dồn con vào chỗ chết Mẹ vô dụng Không thể bảo vệ được con Thế nên con phải rời khỏi nơi thị phi này Mẹ Nếu không có sự đồng ý của phụ hoàng Nếu tự ý rời khỏi đây Sẽ bị nói là phản đồ Hơn nữa con chân trước vừa đi Chị Dương Hậu càng có lý do gây phiền phức với mẹ Đến lúc đó con không những không bảo vệ được mẹ Ngược lại Con sẽ liên lụy đến mẹ Việc bất hiếu như vậy Con tuyệt đối không đồng ý Chuyện đó không liên quan đến con Mẹ chỉ mong à. con có thể cao bàn xa chạy Không còn bị người khác khinh thường Ức hiếp Sống cuộc sống của người bình thường là được Nếu đi thì chúng ta cùng đi Nếu không con sẽ không rời khỏi đây đâu Mẹ Mẹ cũng không cần quá lo lắng đâu Tuy Dương Hậu kia của chúng ta là cái gai trong mắt Nhưng con nghĩ bà ta cũng không dám xem thường Độc quy hành động bừa bãi đâu Dương Hậu lòng dạ độc ác Dạ, Cũng không biết sẽ hạ độc thủ gì với con dạ. Mẹ Thật sự là không yên tâm được dạ. Mẹ Mấy năm nay con ra sức luyện võ Không thể nói là võ công cái thế Nhưng ít nhất Vẫn có nhiều sức bảo vệ mẹ Mẹ yên tâm đi Dù cho Dương Hậu khi có trăm ngàn quỷ kế Con vẫn có thể đối phó được Với lại con bây giờ đã trưởng thành rồi con là dũng sĩ, võ công cao nhất, thông minh nhất của dạng cổ tộc Lẽ nào mẹ không tin tưởng con sao Mẹ đại nhân Bệ hạ và là phi nương nương đang tịnh tu Bất kỳ ai cũng không được quấy rầy Thần có việc gấp phải cầu kiến bệ hạ Xin công công bẩm báo Nếu như đại nhân có việc Chi bằng để chỉ nhân hai mặt bẩm báo Bốn kiếp Biên cường cấp báo Người dám làm chậm trễ đại sự quốc gia Tiểu nhân không dám Tiểu nhân đi bẩm báo ngay Đại nhân chờ cho Chờ cho Được rồi mà đi bẩm báo bệ hạ đi Bệ hạ, di tộc gần đây liên tiếp phạm đến biên giới ta Không những cả gàng cướp bóc mà còn làm hại đến bách tính ta Tướng sĩ ta ở biên cương chiến đấu quyết liệt, tổn thất nặng nề Xin bệ hạ hãy nhanh chóng định đoạt kế sách chống dị tộc Vậy theo ý của tệ tướng nên làm thế nào? Điều này... Được rồi, nếu là kế sách nhất thời đã đến mai khi thượng triều hãy nói Bệ hạ, lùi xuống Bệ hạ Vấn đề biên cương qua các thời đại đều là vấn đề cực kỳ quan trọng. Binh giặc gặp nhau chắc chắn sẽ dẫn đến cả hai đều bị tổn thất. Di thần cho rằng, thế theo tiền lệ, của tiền đế hãy hòa thân trước đã không giúp giải cho dân không tốn tiền của vừa có thể bảo vệ giang sơn xã tắc vừa có thể hòa giải chiến sự biên giới lại là hòa thân các ngươi đều không biết nỗi đau ly biệt của con cháu hoàng tộc phải hòa thân thật sao Bệ hạ Bệ hạ Đại quân dị tộc lần này không thể coi thường Nếu không có cách lui binh Chỉ sợ bách tính sẽ điêu tàn Xã tắc Cũng sẽ không ổn định Bệ hạ Tiêu đại nhân nói đúng đó Trước đây chiến tranh nhiều năm Dân không thể tiêu sinh Nếu là chiến tranh nữa Chắc chắn Giang Sang sẽ lung lay Vậy ý của Lan Phi Là cũng đồng ý hòa thân à Bệ hạ Các triều đại trước đều có tiền lệ hòa thân Thần thiết cho rằng tổ tông có thể duy trì đến bây giờ Chắc chắn là có chỗ hợp lý của nó Hơn nữa Hòa thân cũng là một phần trách nhiệm của bệ hạ Bách tính đều là con cháu của bệ hạ Bệ hạ Ngài cũng có trách nhiệm bảo vệ con cháu của ngài Được rồi Tạm thời Cứ làm theo ý của tiêu đại nhân đi Gió dậy tướng quân Triệu Thành tiếp chỉ Cũng Thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết Dị tộc xâm phạm hiến sinh linh đồ thắng thân võ dạy tướng quân Triệu Thành làm sứ giả đàm phán Xuất sứ biên cương hòa giải chiến loạn Khâm thử thần tiếp chỉ Ý của bệ hạ là cố gắng định kiến nghị hòa Nếu đối phương không nghe theo Thì có thể dùng chế hòa thân Ta tạ công công chỉ điểm Dị tộc lúc này tại quân áp sát biên giới khí thế hung hãn, e rằng không thể giải quyết bằng việc nghi hòa được. Nghe nói đất đai ở Trung Nguyên màu mỡ, mỹ nữ như mây, lại phái một sứ giả quen đến nghi hòa. Hòa thân cái gì? Chẳng qua là muốn tặng một con đàn bà để cho qua chuyện. Thật là xem ta như ăn mai sao? Đã đến khi bán dương đoạt được Trung Nguyên, Kim Ngân Bảo Ngọc đều về tay ta. Lúc đó sẽ ôm mấy cô mỹ nữ Trung Nguyên vào lòng Để hưởng thụ cho đã đây <laughs> Đến lúc đó Nếu hậu cùng khả hẳn ba ngàn giai lệ Đừng quên chúng tiếp nha Tỷ mỹ nhân Sao quên được chứ Đến lúc đó ta sẽ sai tàn quân bại khấu của bọn chúng Đến hầu hạ các nàng Lần này Bản Dương nhất định thừa thắng truy kích Khiến chúng phân quỳ và xin bản Dương tha cho Suy nghĩ này rất tốt chỉ là, chỉ là cái gì Để là ngươi cho rằng chúng ta đánh không thắng Tướng sĩ của chúng ta không đủ dũng mãnh sao Đương nhiên không phải Khả hẳn Tộc ta tuy là đánh bất ngờ Chiếm được vài tòa thành trì Nhưng đối phương dù gì cũng là binh hùng tướng mạnh Một khi khai chiến Tộc ta binh lực có hạn Rất khó chiếm được lợi thế Khả hẳn Thần cũng đồng ý với suy nghĩ của hỗn bộ đại nhân Trước mắt không nên trở mặt với họ Giao chiến trực tiếp Nếu như đối phương đã đề xuất hòa thân Chúng ta chi bằng giả vờ đồng ý Tùy cơ hành động Chúng ta có thể đề ra một điều kiện ngặt nghèo Điều kiện gì? Nghe nói trong nhân gian có một vật vô cùng quý giá Tên là Kim Hoàng Tâm Khiếu Kim Hoàng là con gái của thiên đế nhân đế Còn Tâm Khiếu là nói đế nữ này Có một cái tiền thất khiếu linh lung Là một thứ không thể có ở nhân gian Nếu đã không thể có Thì bản dương làm sao có được Chính vì vậy, đại nhân có thể lấy đó làm lý do để làm điều kiện với địch Công chúa tôn quý có kim hoàng tâm khiếu Chắc đó chỉ là truyền thuyết mà thôi Bọn họ không thể tìm được vị công chúa như vậy Lúc đó chúng ta có thể nói Trung Nguyên không có thành ý, khinh thường tộc ta Lúc đó chúng ta có thể lấy cớ đó mà trở mặt với bọn chúng Được Ý hay lắm Vậy bản vương và bộ tộc ta lấy gì Mong vị công chúa Kim Hoàng Thật nực cười Chấm muốn nhượng bộ Muốn diệt hòa thân làm kế sách an lòng dân chúng Để cho bách tính tránh khỏi tranh chấp chiến loạn Di tộc không có ý lùi binh Lại ra một điều kiện Tìm một công chúa tôn quý nhất với triều đình ta Công chúa của trẫm đều là tôn quý phi phàm Không có ai không phải là thiên kim Trẫm còn chưa nói không nở mà Bọn chúng lại dám ra điều kiện như vậy với trẫm Hơn nữa Chuyện chọn công chúa hòa thân là chuyện nhỏ Thế nhưng của triều đình mới là lớn Sao có thể cho bọn dị tộc đó ra tay chỉ chân Bệ hạ Thần cho rằng không xuất quân Thì không thể thể hiện được thực lực của triều đình vâng, vâng, Không vâng, thể được bệ hạ Chuyện này phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng mới được Hơn nữa Tuy thực lực của quân ta là không thể coi thường Nhưng quốc cố có hạn Muốn đầu tư số lượng lớn ngân lượng vào việc chỉnh đốn quân đội Chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của nhân dân khổ sở chỉ cần một công khước hòa thân, không cần sử dụng bạo lực mà có thể thăng được sự thái bình ở biên giới chẳng phải là kế sách hàng đầu sau bệ hạ giống như những gì bệ hạ nói liên hòa thân nhỏ tổn hại thể hiện triều đình mới là chuyện lớn không thể dung túng để đối phương được nước làm tới các vị đại nhân còn có cao kiến gì không à? bẩm bệ hạ thân cũng cho rằng nên à? hòa thân không thể hành động khinh à? xuất được lại nữa ta còn tưởng rằng người có ý kiến gì hay chứ thì ra vẫn là một kẻ hòa giấy, Bệ hạ Thêm một chuyện thì bằng bớt một chuyện Này quốc gia đang khôi phục nguyên khí Nếu là có chiến tranh Chắc chắn bách tính sẽ oán hàng khắp nơi Lựa chọn công chúa không có nghĩa là chịu ta nhưng bộ Ngược lại còn là cơ hội tốt để phân ưu với bệ hạ Một là người có được lòng dân sẽ có thiên hạ Bệ hạ đồng ý lấy công chúa tôn quý nhất để bảo vệ quốc gia Thái Bình. Bách tính sẽ tâm niệm hoàng ân mênh mông. Hai là tạm lấy công chúa hòa thân, ổn định biên cương. Đợi khi quốc khố dồi dào sẽ chia bình mãi mã, chỉnh đốn quân đội biên cương, chống lại dị tộc cũng không muộn. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là ổn định lòng dân. Nếu thật sự phải đánh trận, thì sẽ hao người tốn của. Bệ hạ, mong bệ hạ suy xét. Để chậm nghĩ thêm đã Bái triều Thấy bệ hạ mấy ngày nay mệt mỏi như vậy Thần thiếp nhìn thấy mà lòng đau như cắt Chỉ tiếc là thần thiếp không phải là công chúa Muốn giải ưu phiền cho bệ hạ mà cũng không làm được Lan Phi thật là chu đáo Trẫm thân là thiên tử lại không thể bảo vệ được đứa con yêu quý nhất của mình Phải chịu sự uy hiếp đe dọa của bộ tộc gì? Thật khổ thẹn Bệ hạ Bệ hạ đừng tự trách mình Thiết nghĩ các công chúa nhất định sẽ hiểu được đại sự Sẽ hiểu được nỗi khổ của bệ hạ Mấy hôm nay không có tin tức của tịnh nhi Không biết bây giờ nó đang ở đâu Lúc nào mới về được chứ Bệ dạ. hạ Giáp tiểu hậu gia Và mặt thì dậy, Cũng một đi không trở về tiếp nghĩ Chắc bọn họ ông cùng với công chúa ừ. Ta đã phái gì về đi tìm khắp nơi Nhưng mong là tịnh nhiên có thể bình yên trở về A à Mạc Đi tìm của đốt lửa đi Để sửa ấm cho công chúa Dân Ngươi đi đâu vậy Lương khô đã ướt hết rồi Ta đi tìm đồ gì có thể ăn được Không cần đâu Nơi núi non quan du này lại mưa to như vậy Không cần đi đâu Còn đồ ăn thì tùy cơ mà ứng biến thôi Đợi khi nào tạnh mưa thì tính sao Nhưng mà Ta sợ những đồ này công chúa ăn không quen Làm gì phải lựa chọn như vậy ta ăn được mà Muội đừng thể hiện ra dưới mặt đau khổ đó Trải nghiệm hiện giờ không phải là cuộc sống dân hồ mà muội luôn mong ước sau Mỗi ngày đều phải ăn gió nằm sương, ăn không đủ no, còn có thể bị người khác truy sát đều khó chịu hơn là liên tục mấy ngày nay cũng không được tắm ngày không được nói công chúa, nếu không phải vì ngày ăn uống phung phí ở quán rượu, không biết tiết kiệm, tiêu hết ngân lượng Thì sao chúng ta ngay cả tiền trọ cũng không còn chứ không phải cô không muốn công chúa chịu khổ sao Hơn nữa, lúc ra ngoài ta cũng không ngờ được Là chạy cùng công chúa Xa tới như vậy, cứ nghĩ tìm được công chúa là có thể lập tức trở về cung Dạ vâng. Hay là Chúng ta ra ngoài nói chuyện thân phận Hỏi nơi nào đó để mượn tiền Sao có thể được chứ Nếu như vậy thân phận và hành tung của bộ sẽ bị lộ hết Hơn nữa trong cung giống như là trong ngục vậy Đây là phúc hay quả còn chưa biết được Nếu muội về còn không rõ sống hay chết à, Tịnh nhi công chúa Hay là chúng ta về đi Nếu như thế này không được ở nhà trọ là không có tiền ăn cơm Dù thế nào thì muội cũng không về Về đi mà Muội không về Muội không về Biểu huynh Chuyện tiền sẽ giải quyết được thôi Nhưng mà huynh nghĩ xem Nếu muội trở về thế này Ai biết được nửa đường Rồi có gì bất trắc nữa hay không chứ Biểu huynh A à, Mạc, cô làm trò gì vậy? Ngài không nghe bên ngoài có tiếng động sao? Tiếng của ngựa đấy, nhất định là ngựa đã qua huấn luyện Không là lính thì là cướp Không biết người đến là ai Chẳng lẽ là có người muốn giết mũi? Cuối cùng đã tìm được nơi đánh tôi rồi Tối nay sẽ nghỉ ở đây Đốt lửa đi Dân Đến đó xem sao Dân Chúng ta tìm công chúa mấy ngày rồi Đúng vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy Chẳng trách trong cung, ngoài cung Đều đang bàn tán Nói là công chúa tính tình thương liệt Bọn họ nói cô ấy không chỉ là một lá ngọc cành vàng Cứ chạy đi khắp nơi Làm cho bao nhiêu người chúng ta phải tìm cô ấy một mình Đúng vậy Cái ngài quỷ quá này còn phải trốn mưa trong căn phòng cũ nát này Quỳnh nói có oan ức không chứ Nếu nói vậy, tình công chúa này thật không giống như những công chúa khác không giống lá ngọc cành vàng chút nào Cả ngày múa kiếm, dùng đao dữ tợn lắm Ta nghe nói mấy hôm trước còn bỏ chạy cùng một tên giang hồ Thật là tổn hại uy danh của hoàng tộc Sau này thật là không biết có người đen đuổi nào lấy cô ta <laughs> Phải chịu tội rồi <laughs> Phải tìm một người gây gớm hơn một chút để dạy dỗ cô ta Có đúng thế không hả? <laughs> Huynh còn cười Huynh thấy muội tiếng xấu đã truyền đi xa rồi Huynh cười cái gì Đưa thịt cho ta Cái này nữa Nào nào rót rượu cho ta Uống ít thôi Uống một chén đi Đưa rượu đây Nào phần ta một chút Nào ăn thịt Ăn thịt Mùa có ý này Ý gì Không phải chúng ta đang thiếu năng lượng sao Có người mang đến rồi Đi thôi vậy? Cái gì? Ta nhìn thấy ma Ma hả? Mùi diễn được đấy chứ Có phải mùi diễn đâu Mà là ma thật đấy Đừng nói nhiều nữa Lấy năng lượng và lương khô đi Bọn chúng tỉnh lại là phiền phức đấy ừ. à, Cuối cùng à. cũng rửa sạch rồi Thoải mái quá <laughs> Mỗi khi nghĩ đến ngày hôm qua Cùng với bọn trích Thật <laughs> là vui quá Hay là công chúa vào cung đi Ta biết là công chúa vẫn yêu quên được Dương Anh Nhưng nếu như trong lòng Dương Anh có công chúa Vậy sao lúc đó lại đi nhanh như vậy Chẳng có chút tin tức gì cả Không xứng với công chúa đâu Được rồi A Mạc Mùa vẫn chưa trải qua mối tình tương tự nào đâu Mùa không hiểu được Sao lại không hiểu Mama ở trong cung đã từng nói Nữ tử si tình hảo hán phu Đại ca không phải là kẻ phụ lòng Huynh ấy tâm địa lương thiện Quang minh lỗi lạc Huynh ấy không giống những nam tử ta từng gặp Không giống người khác Và cả biểu huynh nữa Đều xem ta là công chúa Nôn chiều tôn kính Chỉ có huynh ấy Bất cô ta là huynh đệ quý trọng lẫn nhau Cô không biết Lúc ta ở cùng huynh ấy Không có đấu tranh tư tưởng Không có ràng buộc phép tắc dạ, Cũng không có lễ tiết cầu kỳ Ta cũng có thể giống như một bất tính bình thường thôi Sống một cách thoải mái tự do À mà Trước đây ta chưa từng có cảm giác này à? Có lẽ Đây là duyên phận Duyên phận cái gì một cành ngọc, một tinh lính, một trời một đất, thân phận khác biệt, có duyên có phận. Huynh à, muội cùng đại ca có à duyên có phận hay là hữu duyên vô phận cũng không đến lượt huynh nói. Số mệnh của muội, muội tự nắm bắt. Người muội thích, muội sẽ tự giành lấy. Lý tưởng muội chứ không tin đấy. Bộ và đại ca có duyên gặp nhau Lại không có duyên hiểu nhau <laughs> cô nương Công tử đang luyện quyền à, à Đúng vậy Sợ là lâu ngày sẽ quên mất Cho nên ra ngoài luyện một chút Y phục công tử rách rồi Ta cũng không chú ý lắm nếu như được, Quân hãy cởi ra, đưa cho Tiểu Duy. Rồi sau khi Tiểu Duy giá xong, sẽ trả lại cho công tử. Sao lại như vậy được chứ? Công tử cứu tỷ muội chúng ta, Tiểu Duy không có gì báo đáp. Nếu ngay cả chuyện giá y phục nhỏ này cũng không làm được, vậy thì Tiểu Duy quá vô dụng rồi. Ờ, ờ, vậy làm phiền Tiểu Duy cô nương rồi. Cô nương giá thật là khéo Công tử quá khen Tiểu di cô nương Nếu như hai tỷ muội cô đã không tìm lại được người thân Vậy sau này có dự định gì Số tiểu di khổ Cùng với thác tước không nên nương tựa Chuyện tương lai không nói trước được Xem có thể tìm được một chuyện nho nhỏ Có thể làm trong thành là được rồi Hai cô nương yếu đuối Mưu sinh ở trong thành Thật sự không dễ dàng gì Ta nghe nói trong doanh trại có một số người làm giặt quần áo nấu cơm Nếu như cô nương không chê Ta sẽ đi hỏi giúp cô Trong quân đội kỷ luật nghiêm minh So với bên ngoài phức tạp, nhiều loại người vẫn an toàn hơn nhiều Vẫn <sighs> là công tử suy nghĩ chu toàn Công tử chiếu cố hai tỷ muội ta như vậy Tiểu như thực sự không biết phải báo đáp thế nào Cô nương được khách sáo Bèo nước gặp nhau chính là chính là duyên phận Hình như công tử rất thích hai câu nói này Đúng vậy Có thể là do lúc ta còn nhỏ Cha mẹ luôn nói đến câu này Dần dần đã biến thành câu cửa miệng của ta rồi tỷ tỷ tỷ tỷ hay là muội ra ngoài sang động vật nhé Không được Tỷ nhịn được Nếu nhịn nữa sẽ không giữ được hình người đâu Muội có cách này giết Dương Anh Từ đó tỷ cũng hết hoài niệm với hắn ta Không được Quân ấy là hậu nhân của sinh ca Không thể động đến quân ấy Tỷ hồ đồ rồi Nói cho cùng hắn cũng không phải dương sinh Lẽ nào tỷ lại muốn giao động một lần nữa Chịu khổ ở địa ngục hàng băng sao Tỷ tỷ đừng có ngốc nữa Tỷ là yêu, hắn là người Hắn hoàn toàn không thể yêu tỷ được đâu tỷ Tiểu duy cô nương Tỷ tỷ bảo đi đi Tiểu duy cô nương Thái tước cô nương Dương công tử Dương công tử mời vào Không biết là công tử đến đây có chuyện gì Tiểu duy cô nương Sắc mặt cô kém quá Có phải là không được khỏe ở đâu không Tỷ tỷ Tỷ ấy công tử lo thừa rồi có lẽ là do thời gian này bung ba nhiều quá Nên hơi mệt Không sao đâu Công tử đến có chuyện gì sao Ta mang đến cho cô nương một loại thuốc bổ thương Ta nghĩ chân của cô nương chắc là vẫn chưa khỏi hẳn Đa tạ công tử vâng, Nhưng công tử Chân của tỷ tỷ không sao Lúc nãy còn nói muốn ra ngoài đi dạo nữa đấy vâng, Phiền công tử dẫn tỷ tỷ ra ngoài đi dạo Thái tước Đương nhiên là được rồi. Đúng lúc ta biết gần đây có một nơi cảnh đêm rất là đẹp. Ta đưa nàng đi xem nhé. Không cần đâu. Tỷ tỷ, không phải tỷ đang buồn sao? Ra ngoài đi dạo, hít khí trời, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vậy được. Được. Ở đây đẹp quá ờ. Thỉnh thoảng ta cũng đi qua nơi này Mới phát hiện ở đây giống như là quê hương của ta vậy Công tử, chắc là công tử rất thích quê hương của mình Đương nhiên rồi Vậy tại sao công tử lại bị đà đến nơi này trấn thủ biên quan chứ Sao cô nương lại nghĩ là Ta bị đà đến nơi này chứ Công tử tài năng đầy mình Đã đến nơi quan du cằn cõi như này Trấn thủ biên quan Chẳng lẽ là công tử tự nguyện sao Tuy ở đây không bằng kinh thành Nhưng ta lại có cảm giác an nhàn tự tại Là một người trấn thủ biên quan Không cần chiến bận nhân tình thế sự Cũng không cần thủ đoạn cao minh Chỉ cần cố gắng giết địch Bảo vệ đất nước Điều này so với quan trường Lợi ích đạt được còn ý nghĩa hơn nhiều Công tử trấn thủ biên quan Lệnh tôn lệnh đường Không lo cho công tử sao Gia phụ gia mẫu Đã qua đời sớm rồi Dương gia nhà ta Chỉ còn lại mỗi mình ta Không có dướng bận Cũng không cần có người dướng bận ta Cô nương Cô không sao chứ Không sao có lẽ do sương và băng đêm dày quá Điều là ta không tốt Biết cơ thể cô yếu đuối Mà lại dẫn cô đến nơi lạnh lẽo thế này Ta dẫn cô đến chỗ đại phu Không cần đâu Đây là bệnh ta đã bị nhiều năm Quay về nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi Công tử không cần lo lắng cho Tiểu Duy Nhờ công tử đưa ta về là được rồi Được thôi Nào Ta thấy dẫn nên đến chỗ đại phu thì tốt hơn Lát nữa ta sẽ đến chỗ đại phu Công tử không cần đâu Ta không sao thật đó Vậy Tỷ tỷ Ta không sao đâu Thật ngại quá Làm phiền à. công tử rồi Tỷ tỷ để ta chăm sóc là được rồi Vậy Tiểu Di cô nương Hãy nghỉ ngơi nhé Vào trong thôi Tỷ tỷ sao tỷ không giết Quỳnh ấy Mà lại về nhanh như vậy Linh khí của muội sẽ cho tỷ Nào Thái tước Cảm ơn muội Tỷ đừng khách sáo Linh khí của mụ không giúp tỷ được lâu đâu Tỷ dẫn Ron ra ngoài đi săn đi Mụ sợ trong phòng giúp tỷ che giấu